làm tới cực kỳ là bén mồi với lại hải sản luôn á nha mình sẽ cần một muỗng muối ba muỗng đường một trái chanh và ba muỗng sữa đặc nha cho thiệt là nhiều ớt để ăn thiệt là cay cho thêm một muỗng cà phê bột ngọt nha rồi mình sẽ bắt một cái nồi nước nhỏ sau đó chưng cách thủy cho nó tan đều lên ừ, trong thời gian đó thì mình sẽ đi luộc bạch tuộc và tôm thôi <laughs> cái nước sốt này là muối sữa đỏ đó cực kỳ là ngon luôn nó cứ mặn mặn cay cay chua chua công thức muối ớt xanh và truyền bài đời nhà tôi chấm từ trên rừng xuống tới dưới biển chấm là ngón cùng làm với ông chú khu khờ nè ớt xương xanh ớt chuông lá chanh đường muối hột bột ngọt sữa đặc nước cốt chanh đậy nắp cuối cùng xây cơ nhiễm lưu ngay công thức này đi nước chấm bao đỉnh vậy nha lắm Khi bắt đầu mới mua cái chảo mới về, mấy bạn đừng vội đem xào đồ ăn liền. Như vậy là chảo sẽ rất là dễ bị reset và khi xào đồ ăn sẽ bị dính chảo. Hãy làm theo các bước của mình sau đây. Bước 1, mình lấy nước rửa chén, rửa thật là sạch bằng khăn nha. Và sau đó là mình lấy khăn khô để mình lau khô cái chảo. Tiếp đến là bước thứ hai, mình đặt cái chảo lên trên bếp và mình đốt đều hết cái mặt chảo cho cái chảo là nó biến cái màu giống như cái video mình quay nha sau đó lấy đá mài tất cả các góc cạnh chảo để cho chảo không cách tay bước thứ ba mình rửa sạch chảo sau đó mình đặt chảo lên trên bếp mình đốt cho chảo khô và mình cho nửa bịch muối vào mình xào cái phần muối đó chủ yếu là để cho chảo nó được bóng láng và sau này khi nấu đồ ăn thì nó sẽ không có bị dính chảo mình tiếp tục rửa sạch chảo bước thứ tư mình đặt chảo lên trên bếp cho nóng rồi mình lấy cái mỡ heo là mình chà đều xung quanh hết cái mặt chảo chà cho nó bóng và sau đó là mình cho một ít dầu ăn vào rồi mình xào cái phần rau lên nhớ là rau này xào xong là đổ bỏ nha không có ăn nha cuối cùng là mình rửa sạch chảo và mình đã có một cái chảo khi xào sẽ không dính chảo và không bao giờ bị đi xét